Xin chào các bạn Hôm nay thầy lại lên lớp các bạn ở bộ môn vật lý lớp 9 môn ở à, phần điện học và hôm trước thì thầy đang giao bài tập về nhà cho các bạn và các bạn đã làm đúng không à nhưng các bạn không là thầy sẽ sửa cái bài tập ở bài B và bài C vì hôm trước ở bài B và C thì chưa hướng dẫn các bạn cách làm tập bài tập này và nếu bạn nào làm rồi thì các bạn À, quan sát xem là theo dõi xem là bài nào của mình đúng hay không còn nếu bạn nào chưa làm được thì bạn chú ý đấy. thầy sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện làm bài B và bài A thì rất dễ rồi nên là thầy sẽ không sửa là ta có bài B bài B bây giờ ta sẽ có là bài à ta có ta có u đèn u đèn P đè của chúng ta bằng 9 19 wow. Vậy từ đây ta tương tự như vậy nhưng trước thầy hướng dẫn các bạn các bạn sẽ tính được ngay là y đè y đè của chúng ta sẽ bằng u đè trên à bằng p đè trên u đè và cái này sẽ bằng 99 chia cho 220 hoặc các bạn bấm máy tính giúp thầy thì ta được kết quả là bằng 0,45 a à, 0,45 à, a à. mà bây giờ mạch điện từ đầu điện trong mạch là bao nhiêu a các bạn nhỉ à là 0,4 a nên mà y mạch của ta để lại cho là 0,4 a bé hơn 0,45 a nên từ đây bằng y đẻ nên từ đây ta suy ra được đèn không bị hỏng đèn không bị hỏng khi ở các video trước thì là yêu cầu là đèn không bị hỏng là được rồi nhưng ở lần này yêu cầu nếu không hỏng tính phần trăm công suất đạt được của đèn khi đó đấy tức là nếu đèn là không hỏng thì lúc nó công suất đạt được đèn là bằng bao nhiêu watt đúng không à, vậy thì ở bài này là nhiều bạn là cứ tính cứ tính quẩn tính quanh cuối cùng là lấy u và lấy y nhân ra là bằng 99 watt không đúng đúng các bạn nhỉ vậy ở đây bởi đây ta thấy rằng là vậy thì cường độ điện trong mạch là 0,4 a rồi thì lúc này hiểu thế mà nó có đạt được 220 v không rồi là cường dòng điện có à, công suất đặt là 99W hay không thì bây giờ ta phải dựa vào tính muốn tính như vậy thì hiện nay ta không thể lấy cái U bằng 220V được vì không thể lấy cái P bằng 99W được mà ta phải dựa vào cái cường lượng trong mạch là không 0,1A Đấy. À, cường lượng trong mạch là 0,4A và ta còn dựa vào cái điều là vì đèn này là một đèn cố định nên dây tóc bóng đèn sẽ có điện trở cố định không đổi vì vậy muốn tính được công suất nó là được không ta phải tính như nào các bạn nhỉ điện trở bóng đèn rồi điện trở bóng đèn nó từ điện trở bóng đèn với cương lực trong mạch ta sẽ tính công suất hoạt động của đèn lúc đó và đó mới chính là công suất của đèn đúng nhỉ nên từ ta có về ta có e là đèn điện trở đèn đúng không ạ ở đây ta có công thức không trước thầy hướng dẫn các bạn công thức là p của ta thì bằng u nhân y đúng không lại bằng y bình nhân r hay là bằng u bình trên r Đấy. thì bây giờ các bạn sử dụng các công thức đó cũng được bây giờ có y đây rồi đúng không p biết rồi thì bây giờ ta chỉ cần tính lại là r sẽ bằng là p chia cho gì các bạn nhỉ à chia cho y bình đấy hay như thế nào cũng được hoặc là công thức khác cũng được đúng nhỉ nhưng bây giờ sẽ sử dụng công thức là r sẽ dạ bằng vâng, u bình trên e trên p đèn đỉnh à, trên p đèn u đèn đỉnh trên p đèn và các bạn tính giúp thầy xem là điện trở của nó trong trường hợp này bằng bao nhiêu ôm nào các bạn tính giúp cho thầy xem nào à ở đây ta sẽ bằng gì đấy các bạn nhỉ bằng 220 bình chia cho máy nữa các bạn nhỉ 909 và bạn nào thực hiện các chia thì bình phương nó lên đây là số bình phương nhé các bạn nhé để hiện tại các bạn rõ hơn một chút đúng không rõ hơn một chút thì đó là bình phương và cái này các bạn thực hiện theo tính thì ta sẽ được bằng là 488,8 ô khi tính được như vậy rồi thì bây giờ ta sẽ tính được công suất của đèn đạt được công suất đạt được của đèn khi đó là thì các bạn nhỉ P phẩy của chúng ta sẽ bằng y mạch nhân với R anh mình kỉnh như này rồi và các bạn sẽ thực hiện bằng 0,4 0,4 a bình các bạn thực hiện 0,4 bình phương nhân với điện trở của nó là 488,8 và các bạn thực hiện phép tính nhân giúp cho thầy xem nó bằng bao nhiêu các bạn thực hiện tính đây thì sẽ bắt đầu thực hiện tính là bằng 0,4 bình phương rồi nhân với 488,8 thì ta được đây kết quả là bằng 78,2 à, vậy lúc này đèn chỉ đạt được có 78,2 watt trong ấn định nếu như hoạt động được thì mức nó là 99 watt đúng nhỉ thì ta được phần trăm phần trăm công suất đạt được của đèn là ta có cái nào nhỉ h của ta sẽ bằng p phải chia cho p đèn nhân 100 trăm đấy cái này là công suất này nó sẽ đạt được còn công suất nếu nó hoạt động bình thường công suất là như thế này nên phần trăm đạt được nó bằng cái mà các bạn nhỉ cái đạt được thực tế chia cho các bạn này thì bằng mấy các bạn là 78,2 chia 99 nhân 100 phần trăm và các bạn bấm máy tính ta sẽ bấm máy tính thì ở đây ta sẽ bấm máy tính được là 78,2 chia cho 99 nhân 100 phần trăm thì nó bằng mấy các bạn nhỉ 7,9 79 phần trăm 78,9 phần trăm 18 19 trăm. và đến đây thì là ta bạn trả lời sau. vậy thì khi mà cường lực điện trong mạch là 0,4 a thì phần trăm là tố số đạt được là 78 9 phần trăm thế bây giờ ở câu D câu D người ta lại yêu cầu ha yêu cầu rằng nếu mắc đèn này vào hiệu điện thế có là 100 v thì bằng 110 v thì công suất tiêu thụ của đèn giảm bao nhiêu phần trăm tức là lúc đó là hiện thế giữa hai đầu bóng đèn là 110V thì lúc này công suất tiêu thụ của đèn giảm bao nhiêu phần trăm nó có giảm hay không thì bây giờ ta sẽ thực hiện các tính bằng cách nào đấy nhỉ khi mà hiện thế 110V rồi thì ta sử dụng và để ta tính P đạt được của đèn là P2 phải sau đó ta có C là có đúng nhỉ khi U mã bằng ohm đúng không RDM ta tính ở kia sẽ bằng mấy các bạn nhỉ 4 8 8 8 ôm thì lúc này ta bây giờ công suất đạt được công suất đạt được của đèn khi đó là P2 phẩy của chúng ta sẽ bằng U mặt bình chia cho r e ERD đây các bạn sử dụng thức này U bình chia ERD và các bạn thực hiện sẽ bằng 110 bình chia cho 488,8 phần bằng bạn nào các bạn bấm máy tính bây giờ đến giai đoạn này các bạn sẽ bấm máy tính không nhớ được ta bấm máy tính Đấy, đúng không ạ chia cho bốn tám tám phẩy tám là bằng đây là bằng hai mươi bốn phẩy bảy mươi lăm hai mươi bốn phẩy bảy mươi lăm khi các bạn đã tính được bằng 24,75 bác phải ra tính phần trăm tương tự bên đây tại phần trăm phần trăm công suất đạt được của đèn là như nào các bạn nhỉ h một của chúng ta sẽ bằng p 2 chia cho p đèn nhân 100 phần và ở đây ta sẽ được bằng 24,75 chia cho mấy đấy các bạn nhỉ à chia cho 99 nhân 100 phần trăm và bạn tính giúp cho thầy xem mấy nào à ta lấy bằng 24,75 chia 99 bằng à cái này các bạn tính sẽ bằng 25 phần trăm đấy vậy thì phần trăm đạt được như vậy vậy thì phần trăm công suất tiêu thụ của đèn là giảm bao nhiêu bao nhiêu phần trăm đấy các bạn nhỉ à giảm 75 phần trăm đã có 25 phần trăm vậy nó phải giảm bao nhiêu phần trăm 75 nên ta kết luận vậy đúng nhỉ công suất tiêu thụ của đèn của đèn giảm mấy ta thấy rằng là khi nhựa thế giảm đi một nửa thì công suất nó giảm đến 75 phần trăm hiểu nhỉ tức là khi nhựa thế giảm một nửa thì công suất đạt được chỉ bằng một phần bốn công suất bình thường đấy nên là cái điều này là rất quan trọng nhiều bạn đến đây là cũng tính là đạt trăm phần trăm một trăm mười các bạn đã thay vào cái cái p kia đúng nhỉ đấy nhiều bạn là chưa hiểu rõ thì sẽ làm sai còn đây chắc các bạn hiểu cách làm bài tập này đúng không nhỉ bây giờ thầy sẽ ra bài tương tự cho các bạn và bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các bạn là phải làm tương tự cùng bài như vậy là trên một bóng đèn có ghi 220V 100W nếu ý nghĩa các bạn cái này các bạn tự làm được mắt đèn này vào mạch điện của cường lực dòng điện là 0,4A thì đèn có hỏng không nếu không tính phần trăm công suất đạt được câu này các bạn tương tự các bạn làm nhé thế mà câu này các bạn làm chưa các bạn nhỉ à là được rồi và ở đây là có tiếp theo là nếu mắc đèn này vào lưu điện thế 110V thì công suất tiêu thụ của đèn giảm 30 phần trăm à, thì ở đây nó cũng tương tự tương tự tương tự như cái bài mà thầy hướng dẫn các bạn được chưa đồng thời có thêm một IJ IJ đó là tính điện năng tiêu thụ của đèn trong thời gian 2 phút à, vậy thì ở đây có a b c thầy cũng có các bạn làm rồi bây giờ thì thầy hạn cũng người các bạn làm câu gì các bạn nhỉ câu d à, điện năng tiêu thụ của đèn trong thời gian 2 phút thì ở đây các bạn phải lưu ý rằng là ở đây người ta hỏi người ta không nói như vậy ta phải hiểu rằng là khi đèn hoạt động bình thường đấy. tức là khi đèn nó hoạt động bình thường trong thời gian 20 phút đấy. thì lúc nó điện năng của nó ra và sẽ tính được thế nào nhỉ là điện năng tiêu thụ khi điện ta phải dùng từ khi đèn hoạt động điện bình thường khi đèn hoạt động bình thường bình thường trong 20 phút 20 phút thì điện năng tiêu thụ của đèn năng tiêu thụ của đèn là ta có a của ta a thì bằng u nhân y nhân t u nhân y nhân t mà u của chúng ta thì chỉ à, u nhân y chính bằng p nên cái này là sao p nhân t và đây sẽ bằng một 100 nhân với 20 phút là 20 mà mỗi phút 60 giây các bạn nhớ là đơn vị à mỗi phút là 60 giây à, đơn vị như vậy thì các bạn sẽ thực hiện nhân đúng không vậy bạn nào mà không thực hiện nhân một bấm máy tính bấm máy tính thì ta sẽ được là 100 nhân với 20 nhân 60 bằng và nó sẽ bằng 120 nghìn tính nước điện nằm điều thủ của đèn như vậy các bạn phải là các bạn nha à, à về nhà các bạn sẽ hoàn thiện cái bài này vào vở được chưa các bạn và bây giờ thầy sẽ ra bài tập về nhà cho các bạn tiếp theo và đây là bài tập về nhà của các bạn các bạn về nhà chú ý là bài tập riêng câu a câu b thầy luôn luôn yêu cầu các bạn làm bởi vì đi thi thì những câu A, câu B người ta thường ra và nếu ra là thường nhiều điểm còn câu C nó ra là rất ít điểm đấy thế các bạn chú ý là hai bài này trong đó câu C là khó một chút và buổi hôm sau tiện vi ra sau thì là sửa cho qua. bạn à, uh, mong rằng các bạn sẽ học tập tốt vật lý với những bài giảng của thầy và các bạn hãy đăng ký kênh để nhận video tiếp theo của thầy xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo